Ờ, điểm mạnh của em á là vui vẻ nhiệt tình hòa đồng và làm một số trò giống như là pha trò làm mắt lé làm mọi người coi cái lé thế nào mời bạn gái bước ra sân khấu mời bạn nam mời đi bạn mời em gái giới thiệu dạ vâng em xin chào chương trình chào chị à, cát tường anh quyền ninh em tên đầy đủ là nguyễn kim thế à, năm nay 26 tuổi à, sinh sống và làm việc tại thành phố hồ chí minh ạ quê em ở đâu À, em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Rồi, à, hiện tại em đang làm công việc gì? Hiện tại em đang làm giáo viên tiếng Anh ạ. À, em dạy à, ở cấp 2 ở trường à, ở quận 3, trường Phan Sào Nam ạ. Bạn trai bên kia. Dạ, lần đầu tiên thì em xin chào à, anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào à, em thấy ở bên kia dạ vâng à, chào anh ạ à, em tên là minh tuấn năm nay em 28 tuổi và công việc của em là thủ kho và kim nguyên vật tư điểm mạnh điểm yếu của hai bạn đi. đi rồi mời bạn gái nói trước thế à, em có uh, sở trường là khám phá những cái uh, tài lẻ á chị rồi em có nhiều tài lẻ không tài lẻ gì đâu em kể hết mấy tài lẻ của em đây là em có thể đàn được một ừ, vài nhạc cụ có thể uh, dùng nhiều giọng khác nhau nhưng mà không biết là có hay hay không bây giờ mới là đúng là sống làm việc ở đây nè dạ đúng rồi đó đâu giờ em thử em nói cái miền chị coi chị nghe đúng không nè thực thực ra tiện chúng là tiện mà em cảm thấy khó mà bắt dụng nhất như thế ạ. như thế ạ à, là, bắt rồi <laughs> nói chung là có một số tài lẻ còn à, điểm yếu của em là gì hay tham công tiếp việc á anh linh ừ, bạn trai ờ, điểm mạnh của em á là vui vẻ nhiệt tình hòa đồng và làm một số trò giống như là pha trò làm mắt lé ờ, hoặc là giả giọng một số vùng miền mắt lé dạ làm mọi người coi cái lé thế nào à em cũng làm được á đâu em làm chị coi đang làm bữa nào ơi tự nhiên hai chồng tự nhiên là mắt đàng hoàng muốn cái lé hai chồng ngồi nhìn nhau lé chơi một cơn gió độc thổi qua rồi lé luôn mấy miền luôn hả nói chung một, một số vùng miền thôi anh Không, lên rồi dùng nào dạ em chào anh quyền linh em chào chị cát tường ạ em chào bằng nữ em xin chào chị cát tường chị em xin chào anh quyền linh chào bằng nữ ấy <laughs> tiếng nào nữa dạ tiếng tiếng bắc ạ à. rồi em xin chào À, em xin chào anh Nguyên Linh, em xin chào chị Cát Tường và Bằng Nữ Cũng được nhưng mà chưa giống lắm Nãy giờ tôi ngồi đây lùng bùng lỗ tai nè dạ. Bây giờ nè, bồi thường lại cho tôi cho nó êm tai xíu nè Đó, mời cô thể hiện cái cái tài lẻ này được melted I tried to beat you, but you're so hot that I melted I fell right through the cracks Now I'm trying to get back Before the curtain ran out, I'll be giving it my best it And nothing gonna stop me but divine intervention Rick, can you take my turn? To win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more it cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do, do, do, do, do. Yeah. trai cảm nhận như thế nào dạ hay gì ạ à. hay hiểu gì không em dạ không ạ à. dễ dạ, thương có thể xóa đi tất cả mọi à, cái ranh giới ha Đó. hai bạn mà về ở chung nhà là vui lắm á rồi dạ em chắc cũng nghĩ vậy bạn trai bạn trải qua mấy mối tình rồi dạ em trải qua ba mối tình ạ à. à, hai mối tình không chính thức và mối tình chính thức ạ à. tại sao chia tay nó nói chung là à, bạn gái thì à, hay áp đặt em làm vậy kiểu gia trưởng ạ à trời ơi trời ơi bạn gái mà gia trưởng hả gia trưởng luôn đó hả dữ vậy em ơi em có gia trưởng không em hiền khô à ở quê em á người ta không có biết tên em người ta chỉ gọi em là bé hiền với bé khờ thôi à trời ơi còn bạn gái trải qua mấy mối tình rồi dạ em chỉ có một mối tình thôi nhưng mà à, em cũng không đáp lại trọn vẹn nữa cách đây cũng ờ, năm sáu năm rồi anh ạ à. rồi bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào chết rồi em để quên danh sách ở dưới rồi khoảng hai tờ a bốn lận vậy bạn trai bạn nói trước đi bạn muốn ừ. tìm một người bạn gái như thế nào em muốn tìm bạn gái là biết kính trên nhường dưới biết ờ, đối nhân xử thế và biết quan tâm ờ, người khác đó. dễ cái này thì dễ rồi cái gì khó hơn không dạ không gia trưởng nè anh không gia trưởng <laughs> ờ, cân nặng thì đừng quá mập là được không nè, không có quá mập đâu có cái điều gì mà em không thích ở người bạn gái nữa không là đừng có càm ràm quá chị có Tường ơi Em gái em chỉ có càm ràm em có càm em? ràm không em? Dạ không Bây giờ em nhớ ra những cái cái cái tiêu chuẩn của em chưa? Dạ về à, ngoại hình á thì do em cũng không xinh mấy nên chỉ cần bạn nam cao à, trên 1m65 là được Nói chung ngoại hình chỉ cần ưa nhìn thôi khoảng giống như anh Lý Bình là được rồi vậy mà nói à, ưa nhìn là được rồi sao nữa em dạ um, với lại giọng nói trầm ấm bạn kia thì à, hơi chưa có được trầm ấm lắm ừ, nhưng mà nó chỉ là một phần phần nhỏ thôi về tính cách á thì à, phải à, có chính kiến cũng biết trước biết sau có điều gì em không thích ở người bạn trai nữa không dạ em không thích bạn trai mà hay tỏ ra nguy hiểm có nghĩa là mình cứ bộc lộ thật sự cái bản chất của mình đi có nhiều người mình cố gắng mình tỏ ra mình vui vẻ mình có duyên nhưng mà nhìn nó rất là vô duyên <laughs> đúng không coi dạ. như có sao để vậy Thật hết hai tờ bốn chưa chân thành mất tiêu rồi ở dưới học thuộc rồi nha rồi nhai xé dục đâu luôn rồi cái này nghĩ đến nửa tờ anh chào dạ. chị Bích Tường à, chào em dạ. em có món quà cho chị làm gì lú đầu qua dạ. chưa có nói gì hết trơn có quà em tặng anh lên làm kỷ niệm cảm ơn em rồi này là cây cây bút hay gì dạ, đúng cái không? bút khắc chữ ồ em khắc luôn hả dạ không cái này ở ngoài tiệm khắc à kính tặng bà mối cát tường ồ ông mai quyền linh hay nói quá nói chung là em cũng ý tưởng này rất là tuyệt vời cảm ơn em nhiều dạ em cảm ơn bây giờ xoay lại cái vấn đề đi tìm bạn trai bạn gái nếu mà được thì bao giờ em tiến tới hôn nhân được dạ nếu được thì khoảng cuối năm này hoặc năm sau nhưng mà quan trọng là phía nhà gái em đã chuẩn bị những gì cho đám cưới dạ em đã chuẩn bị ờ, tiền và đồ rồi. tiền và đồ rồi nhà cửa thì sao? Nhà cửa thì uh, em cũng uh, mấy năm làm thì chắc cũng, uh, mua được căn nhà nhỏ nhỏ Mua chưa? Dạ chưa à, Chừng nào mua? à, chắc uh, sắp cưới thì mua à như vậy là cũng hợp lý ha mọi việc ổn định công việc em là giờ cũng ổn định rồi đúng không dạ đúng rồi chị rồi hy vọng là sẽ uh, mai mối được cho cặp này ừ chào em gái <laughs> nãy nghe em đàn hát anh cảm giác uh, em là người rất là lãng mạn dạ đúng rồi Chà, nhưng mà nhà gì? trai có vẻ không có được lãng à, mạn nhà trai hơi hơi hơi khô khô chút xíu giống giống như anh vậy kiểu như giống như anh vậy khô khóc chân à chất, kiểu rồi chân đơn chất giản dễ thương hả dạ dễ thương dễ thương hả dạ em ơi em có hay lãng mạn không em trai nói chung ờ, có có chút xíu xíu à không xíu à, à. buồn quá à buồn quá không <laughs> em có tính hay ghen không dạ em mới có một lần em cũng không biết nữa nếu được thì khoảng bao lâu thì em có thể đón nhận tình cảm của anh bước tới được nếu mà với cái mức độ lãng mạn đó của anh thì em nghĩ chắc phải lâu quá lâu hả được rồi anh sẽ nói tăng tốc độ lãng tăng mạn lên, lên tăng lên thấy nhà trai à, có vẻ yếu, yếu yếu yếu vụ lãng mạn rồi đó bây giờ mình hỏi thêm ý kiến của người thân đi dạ em đi với chị ba em chị ba à, chào em em chào chị cát tường em chào anh Quỳnh Linh ạ à. chào bạn nam và dạ, dạ. chào toàn thể quý vị rồi em nhận xét về bạn trai bên đó như thế nào à, nhìn mặt được à, cũng gọn gàng ngon cái là ngồi thẳng lưng là. à <laughs> ờ, mình ngồi nữa. bây giờ à, tính dạ. nói luôn rồi đó dạ em muốn nói với bạn nam này trước là em gái của mình á thì không có được xinh lung linh dạ. nhưng mà có những cố gắng làm người rất là cố gắng có nghị lực biết mình thiếu những cái gì mà cố gắng có những cái tài lẻ có những cái cố gắng để bù vô cái cái cái vẻ ngoài của mình đó dạ à, dạ, cho em nên thì là... không quan trọng ngoại hình em chỉ quan trọng tính cách thôi chị ạ <laughs> ngoại hình cũng quan trọng đó chứ bộ <laughs> À, còn ờ, nói với em gái mình đó hả đã lên đây làm cái duyên rồi mẹ có dặn những cái con gái là nói chung là cho nhau cơ hội đi nếu mà được thì tiến tới còn nếu như không được thì coi như là mình kết bạn và có thêm một mối quan hệ mới cảm ơn chị dạ, tâm lý quá ha bạn trai mình đi với ai dạ hôm nay thì do mẹ em ờ, chăm sóc bà ngoại á nên em đi với em họ và bạn thân ạ à, đang ngồi bên kia dạ lời đầu tiên thì cho em ờ, gửi lời chào đến anh quyền linh đến ờ, chị cát tường và quý vị đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay nếu như một người con gái mà tìm được một người chồng mà yêu thương quan tâm mình mà đi đến với mình suốt cả cuộc đời á, thì nó càng vui hơn thì người đàn ông mà đang ngồi sau bức rèm đấy tất nhiên là không phải anh Quỳnh Linh rồi thì ờ, người đàn ông đó à, mình tin chắc rằng là sẽ mang đến cho bạn cái niềm hạnh phúc như vậy mình hy vọng là bạn hãy có thể lắng nghe cái tiếng nói của con tim để mà bỏ qua cái hình thức ngoại hình đi thì nếu như so về cái ngoại hình á anh Quỳnh Linh anh ấy bự hơn to hơn cái uh, người anh họ của mình nhưng mà đi sâu hơn thì bạn sẽ thấy rằng là anh họ của mình có những cái rất là lớn rồi, đi sâu vào bên trong á à ý em nói ở đây là cái tấm lòng của chị cắt được. cứ tới đi anh tuấn tới đầu hay từ đây. rồi bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nào kéo màn lần đầu tiên thì anh có món quà anh tự làm và món à, quà anh dạ dạ cảm ơn anh dạ em của ờ, sau màn có giống em của ờ, trước màn không anh hả? À, thì ờ, à, đúng nói chung là gần 80 phần trăm những gì anh tưởng tượng thì còn em thì em tưởng tượng anh như thế nào? Ừ, em không có tưởng tượng về ngoại hình dạ nhưng mà nói chung là anh dễ thương dễ gần hôm nay thì mình tới mình gặp nhau ở đây là một cái duyên rồi thì ờ, phần là do người tạo nên ờ, anh cũng ờ, mong em và anh và em mở lòng để cho nhau cơ hội à, anh hứa là trước khi cưới là anh sẽ mua căn nhà bộ ổn định trên đây trên đây là hóc môn hả trên hóc môn nói chung á là anh là người có thể biết nấu ăn biết làm việc nhà là mẫu đơn ông của gia đình Đấy. biết nhưng mà quan trọng là có làm không á anh anh ờ, anh thuộc ờ, siêng năng chứ không có lời <laughs> dạ thôi bây giờ <coughs> hai người hãy nhìn thẳng vào mắt nhau 10 giây rồi hãy nói lên à, cảm xúc của mình hiện tại mình suy nghĩ gì về đối phương Đúng và rồi. mình thấy trong lòng mình hiện nay như cảm xúc như thế nào anh nói trước đi à, thì à, à, thì hôm nay á, thì anh mong em sẽ cho anh cơ hội để tìm hiểu và anh sẽ hứa sẽ làm hết tất cả cho em được hạnh phúc thôi bạn gái khỏi cần nói chúng ta sẽ thể hiện bằng nút bấm suy nghĩ thật kỹ nha ở đây rất nhiều người đang theo dõi chúng ta bấm nút là đồng ý hẹn hò hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm chúng ta đừng dối lòng mình đừng làm trái con tim rung động thì bấm không rung động thì thôi hãy kiểm tra nhịp tim của mình 3 tiếng đếm bắt đầu một hai ba hết thời gian nào mời em đầu à nắm tay nhau đi anh <laughs> dạ sao à. bạn gái bấm chậm thế tôi lo quá Ờ, em nha đến 3 tiếng đếm rồi đó chưa Một cô gái rất thông minh, rất là năng động Một chàng trai chân chất Anh nghĩ rằng chúng ta sẽ bổ sung cho nhau để tìm đến một cái hạnh phúc trọn vẹn Chúc các bạn sẽ có hạnh phúc hoàn hảo nha Dạ rồi, cảm ơn Đây là một chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 chính Lý Chiến Thắng Phần quà dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Ajax Hàn Quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng hiệu Senton. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng hiệu Atlantic với tổng trị giá là 7 triệu đồng. Dù quà rất nhiều nhưng mong hai bạn vẫn nắm chặt tay nhau đi một đoạn đường dài và tìm đến hạnh phúc vâng. và báo tin vui cho chúng tôi. Và nụ hôn không thể thiếu. Ổn định, ổn định, ổn định. Rồi.